Một chiếc thẻ với tính năng ưu việt, tiện ích và hiện đại. Thẻ Vietinbank Mastercard Platinum Cashback, chiếc thẻ vạn năng ngàn tiện ích, hoàn tiền tới 6%, không giới hạn cho mọi giao dịch chi tiêu của khách hàng, miễn phí phát hành thẻ, hoàn phí thường niên. Lãi suất thấp chỉ với 16,5%. Hệ sinh thái ưu đãi chi tiêu đa dạng, mua sắm, du lịch, nhà hàng, khách sạn, giải trí và giáo dục Việt Tiên Banh nâng giá trị cuộc sống